rộn ràng đón chiếc xe chiều băng ai vội vàng ai cũng nhanh nhanh xếp hàng ngược ngược xuôi cũng mua được tấm vé rồi giờ này ai cũng mong về nhà vì là tết ai cũng vui vàng trở về với vâng, gia đình đón một năm mới đến vì là tết ai cũng rộn ràng đoàn từ phú sơ thương chúc nhau tết là hy vọng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Xuân về là khi lá thư mang nỗi niềm của người con xa quê gửi tới bố mẹ. Bố mẹ kính yêu, năm nay con trực ở đơn vị nên không về đón Tết cùng gia đình được. Ừ mẹ đây. Là được nghe giọng nói thân thương từ phương xa. Ăn Tết sung túc lắm mẹ ạ. <laughs> hay niềm hân hoan khi được chúc Tết những người thân yêu đúng khoảnh khắc giao thừa. Chúc cả gia đình mình an khang thịnh vượng. Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách với mạng 4G Viettel phủ sóng rộng khắp dù bạn ở nơi đâu, sự kết nối sẽ luôn vẹn tròn để Tết ngập tràn yêu thương. Tết là hy vọng. la la la la la la la la la